Quý vị thân mến, nhắc đến tỏi thì quý vị sẽ nghĩ đến điều gì đây ạ? một loại gia vị dùng để chế biến món ăn, một loại gia vị dùng kèm trong các đồ chấm, ăn kèm trong các món nước như bún, miến phở và rất nhiều những tác dụng khác nữa đúng không nào? Được các chuyên gia y khoa ưu ái gọi là loại kháng sinh từ tự nhiên, tỏi sở hữu một bảng thành phần dinh dưỡng vô cùng tuyệt vời, đặc biệt là có tác dụng trong phòng chống ung thư, chống các bệnh tim mạch, giảm đường huyết và tăng cường hệ miễn dịch, thậm chí còn đào thải cả những độc tố nguy hiểm ra ngoài cơ thể của chúng ta. Chừng ấy công dụng cũng đủ để chúng ta phải sở hữu ngay loại nguyên liệu quý giá rẻ tiền này trong nhà rồi đúng không nào? Thế nhưng không phải ai cũng nên thoải mái sử dụng tỏi bởi nếu không chú ý, tỏi từ thần dược có thể biến thành độc dược, tàn phá sức khỏe bất cứ lúc nào. Đặc biệt với những người có bệnh sau đây nên hạn chế tối đa việc sử dụng tỏi nhé. Mời quý vị cùng theo dõi. Từ lâu tỏi được coi như một loài thần dược đối với sức khỏe vì có tác dụng điều trị nhiều chứng bệnh. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa tất cả mọi người đều nên ăn tỏi. Có nhiều nghiên cứu cho thấy tỏi rất tốt để phòng nhiều bệnh, nhưng cũng rất nguy hiểm đối với một số người có tiền sử các bệnh sau đây. Thứ nhất, những người mắc các bệnh về gan. Một trong những tác dụng hàng đầu của tỏi là khả năng kháng khuẩn, kháng virus, nên tỏi có thể phòng ngừa nhiều bệnh, trong đó có viêm gan. Nhưng với những người đã bị viêm gan thì lại được khuyên là không nên sử dụng tỏi. Bởi trong tỏi có chứa một số chất gây kích thích dạ dày và ruột, ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa thức ăn. Điều này có thể làm cho các triệu chứng của bệnh viêm gan xấu đi như buồn nôn, hơn nữa, sử dụng quá nhiều tỏi còn có thể dẫn đến thiếu máu vì một số thành phần trong tỏi, làm giảm số lượng tế bào hồng cầu và hemoglobin. Tỏi lại là gia vị cay, tính nóng gây kích thích mạnh. Người mắc bệnh gan ăn tỏi sẽ khiến gan càng nóng hơn, lâu ngày dẫn tới nhiều tổn thương đối với cơ quan này. Thứ hai, những người đang bị tiêu chảy. Khi bị tiêu chảy, đường ruột sẽ bị vi khuẩn xâm nhập. Việc ăn tỏi sống sẽ khiến cho niêm mạc đường ruột bị tổn thương, sung huyết, quá trình tiêu hóa và phân giải các chất tắc nghẽn, bạn càng đau bụng và đi tiêu chảy nhiều hơn. Thứ ba, những người mắc các bệnh về thận, ăn các thực phẩm hăng cay như tỏi, ớt cay luôn là thực phẩm được khuyến cáo không nên dùng với người có bệnh nặng hoặc người đang uống thuốc. Do chúng có khả năng xuất hiện tác dụng phụ rất rõ rệt, không những có thể làm cho bệnh cũ tái phát, mà còn làm cho thuốc uống vào mất hiệu quả hoặc thuốc sản sinh ra phản ứng liên tục ảnh hưởng đến sức khỏe cơ thể. Thứ tư, những người mắc bệnh liên quan đến mắt. Theo các chuyên gia, những người đang mắc các bệnh liên quan đến mắt như giảm thị lực, hoa mắt, đau mắt, nếu ăn nhiều tỏi trong thời gian dài sẽ làm tổn thương đến mắt. Y học Trung Quốc tin rằng ăn nhiều tỏi trong thời gian dài là tác nhân làm tổn thương mắt và tổn thương gan. Vì vậy, khi có các bệnh về mắt, khí sắc kém, thiếu máu, giảm thị lực, u tai, hoa mắt, mất trí nhớ, không nên ăn quá nhiều tỏi bởi loại củ này có một thành phần gây kích thích màng nhầy và mô kết mạc của mắt. Do vậy, những người thị lực yếu và đang mắc các bệnh về mắt được khuyên cáo nên hạn chế ăn tỏi. Thứ năm, phụ nữ mang thai và cho con bú nên hạn chế sử dụng. Nếu chỉ sử dụng tỏi như một loại gia vị với liều lượng nhỏ thì vẫn an toàn cho phụ nữ có thai và cho con bú. Tuy nhiên, hai đối tượng này nên tránh dùng tỏi với liều lượng nhiều, do tỏi có thể gây mùi cho sữa mẹ khiến bé có kỉnh, bỏ sữa. Thứ sáu những người đang sử dụng thuốc chống đông máu. Tỏi có đặc tính chống đông tự nhiên và được coi là tốt nhất để điều trị các vấn đề về lưu thông. Nhưng nếu bạn đang sử dụng các loại thuốc chống đông máu, các chuyên gia sức khỏe khuyên cáo không nên ăn tỏi khi đang dùng thuốc này vì nó có thể dẫn đến chảy máu nhiều. Thứ bảy, những người đang sử dụng thuốc. Theo các bác sĩ, những người đang phải sử dụng thuốc theo toa không nên ăn tỏi khi chưa hỏi ý kiến bác sĩ Nguyên nhân là tỏi có thể làm giảm hiệu quả của một số loại thuốc và chúng cũng có chức năng phân hủy một số thuốc, nhất là thuốc tránh thai. Bên cạnh những người đang mắc các bệnh kể trên thì cũng có những người do mắc những sai lầm khi ăn tỏi dẫn đến việc gặp phải những triệu chứng như chóng mặt, buồn nôn hay nặng nề hơn là ngộ độc. Do đó cần tránh những sai lầm sau đây khi ăn tỏi nhé. 1. Sử dụng ngay sau khi băm nhuyễn. Có nhiều người thường nấu hoặc ăn tỏi ngay sau khi băm nhuyễn để tiết kiệm thời gian hoặc tranh thủ khi nấu để thái nhỏ tỏi. Đây là cách làm rất sai lầm bởi trong thành phần của tỏi tươi có chứa chất allicin hay còn là một hợp chất lưu huỳnh của tỏi, còn gọi là thiosulfinat, chỉ có thể phát huy tác dụng kháng khuẩn hiệu quả cho cơ thể người nếu để trong không khí 15 phút. Bởi trong thời gian đó, các enzyme trong không khí sẽ tổng hợp và tăng cường khoáng chất trong tỏi. Khi cho vào nấu hay ăn sẽ phát huy tác dụng một cách tối đa. 2. Sao nấu tỏi ở nhiệt độ cao nhiều người có thói quen phi thơm hành tỏi ở nhiệt độ cao, nhưng họ không biết rằng khi gặp nhiệt độ cao thì chất allicin sẽ bị vô hiệu hóa và không còn khả năng tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Vì thế, tốt nhất bạn nên nấu tỏi ở một mức độ vừa phải, khoảng 15 phút ở lửa nhỏ rồi tắt bếp là tốt nhất. Khi xào nấu cũng nên cho tỏi ở nhiệt độ vừa và đảo thật nhanh để không làm các chất trong tỏi bị vô hiệu hóa, đảm bảo tỏi vẫn còn nguyên tác dụng sau khi chế biến. 3. Dùng tỏi non để ngâm giấm. Giấm tỏi là gia vị quen thuộc của nhiều người, thế nhưng để có một lọ giấm tỏi bổ dưỡng thì không phải ai cũng biết cách làm. Đặc biệt, nhiều người có thói quen sai lầm khi dùng tỏi còn non để ngâm giấm. Các chuyên gia cũng đã chỉ ra rằng, tỏi ngâm trong môi trường axit sẽ kích thích các thành phần dược lý. Thường xuyên ăn tỏi ngâm giấm có tác dụng làm giảm cholesterol trong máu, ngăn ngừa sự cứng động mạch, giúp phân giải hòa tan các protein dễ gây tắc nghẽn mạch máu, Ngoài ra, ăn tỏi ngâm còn có tác dụng giảm viêm đau khớp, làm chậm quá trình lão hóa, giúp trẻ lâu hơn. Rất nhiều người thắc mắc khi ngâm giấm, tỏi hay bị chuyển sang màu xanh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc tỏi chuyển sang màu xanh khi ngâm giấm là do tỏi còn non, ăn tỏi ngả màu xanh không lo bị độc, nhưng chất lượng hỗ trợ chữa bệnh sẽ bị giảm đi so với tỏi già và ngâm đúng cách. 4. Ăn quá nhiều tỏi Tỏi là một gia vị cay nóng tăng cường sức đề kháng tốt cho sức khỏe của bạn – nhưng nó cũng được xếp vào nhóm gia vị cay. Ăn nhiều có thể làm mất tính cân bằng trong môi trường dạ dày, dẫn tới chứng chán ăn, mệt mỏi, giảm cân, thậm chí còn ảnh hưởng tới thận, tổn thương khí huyết và tăng nguy cơ vô sinh ở nam giới. Chính vì vậy, bạn cũng không nên ăn quá nhiều tỏi, nhất là với những nam giới độc thân chờ vợ không nên ăn tỏi. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thì mỗi ngày chỉ nên dùng tối đa không quá 15 gram tỏi là đủ, không nên ăn quá nhiều. Tác dụng của tỏi đối với sức khỏe Tỏi vốn là loại thực phẩm rất đỗi quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của mỗi gia đình. Nó được sử dụng theo rất nhiều cách khác nhau, cả ăn sống và nấu chín. Theo lương y Vấn Tâm, phòng khám đông y chân như, các nghiên cứu khoa học cho thấy tỏi chứa một hợp chất tên là alin. Khi được ép hoặc nhai, hợp chất này trong tỏi chuyển thành alicin có chứa một hàm lượng lưu hình khiến cho tỏi có mùi và vị rất đặc trưng. Tuy nhiên, allicin không bền vững, nó nhanh chóng chuyển thành hợp chất có chứa lưu huỳnh khác và từ đó mang đến những lợi ích trong điều trị bệnh. Một nghiên cứu gần đây vào năm 2014 của nhóm nghiên cứu thuộc Đại học phía Tây Úc đã chứng minh rằng ở nhóm đối tượng có sử dụng tỏi hàng ngày thì tỷ lệ xuất hiện bệnh cúm thông thường thấp hơn so với nhóm không sử dụng tỏi. Việc bổ sung tỏi hàng ngày giúp cung cấp nhiều allicin cho cơ thể, từ đó giúp giảm 63% nguy cơ bị cảm cúm Bên cạnh đó, ăn tỏi giúp giảm 70% thời gian bị cảm. Ví dụ bạn bị cảm từ 5 ngày sẽ giảm xuống 1,5 ngày, nhờ đó sức khỏe sẽ nhanh chóng hồi phục hơn. Tỏi là một loại gia vị rất tốt, đặc biệt có lợi cho sức khỏe của chúng ta. Điều này đã được cả đông y cũng như y học hiện đại kiểm chứng và thừa nhận. Thế nhưng cũng giống như bất kỳ loại thực phẩm nào, tỏi cần được ăn đúng cách và không phải ai cũng có thể ăn nhiều tỏi. Đặc biệt, tỏi không có tác dụng phòng ngừa hay điều trị virus. Vậy nên quý vị đừng để những thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân. Nếu có bất cứ điều gì cần chia sẻ, hãy để lại bình luận cho chúng tôi ở bên dưới video này. Đừng quên ấn vào biểu tượng quả chuông để nhận thêm nhiều video bổ ích hơn nữa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo